nó đã bị vi phạm nghiêm trọng và nền hòa bình đạt được lại chính là thảm họa cho miền Nam Việt Nam. Hình ảnh khung cảnh ký kết hiệp định. Ông Lê Đức Thọ, trưởng đoàn đàm phán hiệp định của miền Bắc, tức Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa, từng phát biểu về hiệp định này như sau. Đó là thắng lợi có ý nghĩa lịch sử và thời đại của nhân dân Việt Nam chúng tôi, đã chiến đấu suốt 18 năm qua, hết sức bền bỉ và anh dũng, đó cũng là thắng lợi của nhân dân yêu chuộng hòa bình trên toàn thế giới và đó cũng là một đánh dấu thất bại rất nặng nề trong lịch sử xâm lược của đế quốc Mỹ từ trước đến nay. Hiệp định đã được ký kết và đã ghi rõ là Mỹ phải cam kết các quyền dân tộc cơ bản của nhân dân Việt Nam là độc lập, nhân quyền, thống nhất và toàn vẹn lãnh thổ của nhân dân Việt Nam. Tuy nhiên, AFA dẫn lời luật sư Lâm Chấn Thọ một luật sư về thương mại đang hành nghề tại tỉnh bang Quebec, Canada, trong một bài viết ngày 24 tháng 1 cho rằng Cộng sản Việt Nam đã vi phạm Điều 7 Hiệp định Cộng sản Việt Nam không được đưa vào miền Nam Việt Nam quân đội và cố vấn quân sự, nhưng mà họ vẫn làm. Sau khi ký rồi, họ vẫn tung vô bao nhiêu là đoàn xe của Cộng sản Việt Nam đi trên con đường Hồ Chí Minh để tiến vào miền Nam của chúng ta. Hình ảnh ông Lê Đức Thọ, trưởng đoàn đàm phán chính phủ Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa, bắt tay ông Kissinger, trưởng phái đoàn Mỹ. Cũng bài báo trên dẫn lời nhà báo tự Thức, người từng theo dõi quá trình đàm phán hiệp định này 50 năm trước, cho rằng lúc đó Hoa Kỳ đã muốn giao thương với Trung Cộng rồi. Lý thuyết lúc đó của Tây Phương là giúp cho Trung Cộng phát triển kinh tế, mà kinh tế phát triển thì người dân sẽ có nhu cầu đòi hỏi dân chủ, nước Tàu sẽ trở thành dân chủ. Ngày nay thì mọi người đã vỡ mộng, Người ta hiểu lý thuyết đó hoàn toàn sai. Cộng sản vẫn là cộng sản dù kinh tế có phát triển tới đâu đi nữa. Về phía Mỹ thì đang gặp khó khăn về chính trị nội bộ và trước phong trào phản chiến mạnh mẽ, ông Thiệu cực lực phản đối, ông không muốn đi tới một hội đàm tự sát nhưng cuối cùng vẫn phải tới tham dự bởi vì Nixon dùng mọi áp lực nhất là việc hỗ trợ quân sự và kinh tế, ông Nixon hứa sẽ tái oanh tạc tái can thiệp nếu bắt việc vi phạm những điều đã ký kết. Nhưng sự thật thì ông ấy đã khoanh tay khi Cộng sản gia tăng chiến tranh, gia tăng hoạt động ở đường mòn Hồ Chí Minh, gia tăng việc xâm chiếm miền Nam. Hình ảnh bà Nguyễn Thị Bình, trưởng phái đoàn của chính phủ cách mạng lâm thời miền Nam Việt Nam tại bàn đàm phán. Điều khoản được xem là bị vi phạm nghiêm trọng nhất là Điều 12. Theo đó, một Hội đồng Quốc gia Hòa giải và Hòa hợp Dân tộc sẽ tổ chức tổng tuyển cử tự do và dân chủ nhưng cuộc tổng tuyển cử này đã không hề xảy ra. Luật sư Lâm Chấn Thọ nhận định với AFA rằng, trên nguyên tắc thì có hai miền ngồi lại để định đoạt việc bầu cử, nhưng tôi tin tưởng nếu có tổng tuyển cử thì Việt Nam Cộng Hòa, tức là phe quốc gia của chúng ta sẽ thắng một cách vẻ vang nếu không có bạo lực và sự can thiệp của bộ đội Cộng sản Việt Nam. Cuộc bầu cử không xảy ra vì Cộng sản tấn công Việt Nam, Cộng Hòa và chiếm giữ Việt Nam Cộng Hòa về mục tiêu chấm dứt chiến tranh, thiết lập hòa bình của Hiệp định Paris, AFA dẫn lời ông Pierre Asselin, nguyên chuyên viên tại Trung tâm Nghiên cứu Khoa học và Quốc gia ở quận 6, Paris, hiện là giáo sư sử học tại Đại học Honolulu, tác giả của nhiều quyển sách về chiến tranh Việt Nam nhận xét. Hiệp định Paris không phải là một thắng lợi vĩ đại của Hà Nội, nó là một sự hòa bình cay đắng, nó cần thiết để tạo ra điều kiện dẫn đến chiến thắng một cách nhanh chóng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 một diễn viên trong ekip táo quân đã lên mạng chửi bới khán giả bằng những lời lẽ hằng học trịch thượng thông qua một câu chuyện ngụ ngôn mà diễn viên này tự sáng tác. Hình ảnh bài viết trên trang báo tuổi trẻ online. Thái độ của nghệ sĩ này đã gây nên một cơn bão trên mạng xã hội và cả báo chí. Ngày 25 tháng 1, tuổi trẻ online cho biết có hàng ngàn ý kiến của bạn đọc phản hồi cho họ, phản ứng gây gắt trước những lời lẽ kiểu chợ búa của Xuân Bắc. Nhiều người cho rằng Xuân Bắc đã nhầm lẫn trong cách nhìn nhận về mối quan hệ giữa nghệ sĩ và khán giả. Tuổi trẻ online dẫn lời của Nguyên Ngôn cho rằng bài đăng trên trang cho thấy Xuân Bắc đã nhầm lẫn giữa hai vấn đề cốt lõi, sáng tạo nghệ thuật và tiếp nhận nghệ thuật. Việc đặt khán giả là người tiếp nhận, là con, trong mối quan hệ với mẹ, là người sáng tạo, quả thực không ổn kể về mặt lý luận và đạo nghĩa. Một bạn đọc khác của tuổi trẻ online Hoàng Hữu Lộc cho rằng Cách Xuân Bắc so sánh ví von trong câu chuyện nói trên là một sự đánh tráo khái niệm. Quan hệ giữa nghệ sĩ và công chúng khán giả không phải là quan hệ mẹ con. Thậm chí ngược lại, công chúng, khán giả là đối tượng phục vụ của nghệ sĩ. Công chúng là người nuôi sống nghệ sĩ, giúp họ thành danh, thành đạt. Vì vậy, công chúng khán giả có quyền phê phán kể cả chê trách nếu người được mình nuôi sống lại làm ra những sản phẩm hoặc có thái độ ứng xử không đáp ứng được mong đợi của họ ai mới thực sự là kẻ ăn cháo đá bát. Bài đọc của Tuấn Bùi viết, nếu nghệ sĩ thấy khó quá thì có thể đổi nghề khác, nhưng nghề nào cũng sẽ có khen, có chê. Nghề nào cũng cần tôn trọng và đặc biệt chính họ phải có sự tôn trọng nhất định với tất cả khách hàng của họ. Đó là cách họ tỏ ra tôn trọng chính nghề nghiệp của họ. Trang Tiến Dân ngày 25 tháng 1 năm 2023 đăng một bài của tác giả Đỗ Duy Ngọc với tựa đề Thằng hề láo, hình ảnh bài viết trên trang Tiếng Dân của tác giả Đỗ Duy Ngọc. Tác giả viết, thái độ vô học này đã khiến nhiều người thất vọng và giận dữ. Cái láo và mất dạy của tên diễn viên này đã lên đến đỉnh. Người diễn viên sống nhờ khán giả phải biết trân trọng và tri ân. Những lời góp ý và mục đích xây dựng. Người diễn viên đó phải có thái độ cầu thị, lịch sự, xử sự có văn hóa. Làm người nghệ sĩ phải biết chấp nhận lời khen lẫn chê. Không nên vì tự ái mà tuôn ra những lời lẽ khó chấp nhận. Hãy lấy những lời khen chê đó làm động lực, học hỏi để tiếp tục lao động nghệ thuật thì tốt hơn. Cống hiến cho khán giả nhiều tác phẩm có giá trị hơn. Chỉ có những kẻ tự cao tự đại cho mình là trung tâm, là cái rốn của vũ trụ, là đỉnh cao mới mở miệng chửi rủa khán giả bằng ngôn ngữ vỉa hè như thế mà tưởng là thâm thúy. Có chút danh tiếng mà đã ngộ nhận ảo tưởng mình là bố người ta, kiêu căng, phách lối, lên mặt dậy đời khi anh ta chỉ là thằng hề rẻ tiền, tài năng chưa hẳn hơn ai. Cái lối thoá mạ người phê bình như thế này không nên xuất phát từ nghệ sĩ, chỉ có thứ vô học, vô giáo dục, xem thường người khác, mất dạy mới viết ra những lời láo toét trịch thượng như thế này. Hình ảnh nghệ sĩ Xuân Bắc. Rồi tác giả kết luận, ở đâu ra cái thứ gọi là nghệ sĩ như thế này hở trời? Được cưng chiều quá, được tung hô quá nên cứ tưởng mình là vĩ đại, buông những lời khó mà lọt tai và nói lên nhân cách đốn mạc của nó.